Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là 10 sự thật thú vị về nhiệt độ mà bạn chưa hề hay biết. Nhiệt độ cơ thể có thể tiết lộ rất nhiều điều về sức khỏe của bạn. Nhiệt độ cơ thể là một trong bốn dấu hiệu quan trọng mà bác sĩ có thể xem xét về sức khỏe của bạn. Chẳng hạn như bạn nhiễm trùng có thể gây sốt, nhưng nhiệt độ cơ thể của bạn cũng dao động theo độ tuổi, giới tính của bạn và thậm chí khi bạn nói dối. Tìm hiểu thêm về nhiệt độ cơ thể bình thường, sốt và các yếu tố khác ảnh hưởng đến thân nhiệt dưới đây là 10 sự thật thú vị về nhiệt độ cơ thể. 1. Nhiệt độ cơ thể bình thường được coi là gì? Nhiệt độ cơ thể bình thường trung bình thường được coi là 37 độ C, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng nhiệt độ cơ thể bình thường có thể dao động từ 36 độ C đến 37 độ C, và những gì bình thường đối với bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với nhiệt độ cơ thể trung bình. Cơ thể bạn luôn điều chỉnh nhiệt độ để đáp ứng với các điều kiện môi trường Ví dụ, nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên khi bạn tập thể dục, và nếu bạn kiểm tra nhiệt độ của mình bằng nhiệt kế, bạn sẽ thấy rằng nhiệt độ cao hơn vào cuối buổi chiều và buổi tối so với thời điểm đầu tiên vào buổi sáng. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nhiệt độ cơ thể cao hơn so với trẻ lớn và người lớn, vì diện tích bề mặt của cơ thể chúng lớn hơn so với trọng lượng của chúng, và sự trao đổi chất của chúng hoạt động mạnh hơn. Trẻ sơ sinh thường có thân nhiệt trung bình là 37,5 độ C. 2. Sốt là gì? Theo Mayo Clinic, sốt là hiện tượng thân nhiệt tăng tạm thời và thường do bệnh tật gây ra. Nhiệt độ tại trực tràng, tai hoặc động mạch thái dương từ 38 độ C trở lên thường cho thấy bị sốt. Các cơn sốt thường giảm dần trong vài ngày. Nếu bạn bị sốt, bạn cũng có thể gặp các triệu chứng sau. Ấn lạnh và rùng mình. Đổ mồ hôi. Đau đầu. Đau cơ. Ăn mất ngon. Cáu gắt. Mất nước. Các điểm yếu chung đối với người lớn Nhiệt độ cơ thể từ 39.5 độ C trở lên có thể là nguyên nhân đáng lo ngại và bạn cần phải gọi cho bác sĩ của mình. Cũng nên gọi cho bác sĩ nếu cùng với sốt, bạn bị đau đầu dữ dội, phát ban da bất thường, nhạy cảm bất thường với ánh sáng chói, cứng cổ và đau khi bạn cúi đầu về phía trước, rối loạn tâm thần, nôn mửa liên tục, khó thở hoặc đau ngực, đau bụng hoặc đau khi đi tiểu, hoặc co giật, hoặc động kinh. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, nhiệt độ chỉ cao hơn bình thường một chút có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng nghiêm trọng. Gọi cho bác sĩ nếu con bạn dưới 3 tháng và có nhiệt độ trực tràng từ 38 độ C trở lên, từ 3 đến 6 tháng tuổi và có nhiệt độ trực tràng lên đến 38.9 độ C và có vẻ cáu kỉnh, thờ ơ hoặc khó chịu, hoặc từ 6 đến 24 tháng và có nhiệt độ trực tràng cao hơn 38.9 độ C kéo dài hơn một ngày. Nếu con bạn từ 2 tuổi trở lên, hãy gọi cho bác sĩ nếu chúng bị sốt kéo dài hơn 3 ngày. Theo Mayo Clinic, trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 5 tuổi có thể bị sốt co giật với nhiệt độ cơ thể cao, thường là mất ý thức và run chân tay ở cả hai bên cơ thể. Gọi chăm sóc y tế khẩn cấp nếu cơn co giật kéo dài hơn 5 phút, hoặc đưa con bạn đến bác sĩ càng sớm càng tốt sau cơn co giật để tìm ra nguyên nhân gây ra cơn co giật. 3. Sốt có thể giúp bạn chống lại nhiễm trùng. Hầu hết mọi người đều lo lắng về cơn sốt, nhưng nó thực sự có thể hữu ích. Nhiều loại thuốc không kê đơn khác nhau có thể hạ sốt, chẳng hạn như acetaminophen, Tylenol hoặc ibuprofen, Advil, Motrin IB, nhưng đôi khi tốt hơn là không nên điều trị, theo tiến sĩ Mayo Clinic. Điều này là do sốt dường như đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh nếu họ nghi ngờ bị nhiễm trùng do vi khuẩn, chẳng hạn như viêm phổi hoặc viêm họng do liên cầu khuẩn. 4. Bạn nên chú ý đến nhiệt độ cơ thể khi có coronavirus. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, Mỹ, sốt là một trong những triệu chứng của COVID-19. Căn bệnh do coronavirus SARS-CoV-2 mới gây ra, nhiệt độ cơ thể thấp không phải là triệu chứng của COVID-19. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã tiếp xúc với loại coronavirus mới, CDC khuyến cáo bạn nên đo nhiệt độ hai lần mỗi ngày để xem bạn có bị sốt hay không. Các CDC xác định bị sốt như 38 độ C hoặc cao hơn. Nếu bạn có con nhỏ hơn 4 tuổi, hãy sử dụng nhiệt kế đo tay để đo nhiệt độ của chúng, hoặc đặt nhiệt kế thông thường dưới cánh tay của con bạn ở giữa nách của chúng. CDC khuyến nghị, nếu nhiệt độ ở nách của con bạn từ 37.5 độ C trở lên, chúng bị sốt. Nếu bạn có thân nhiệt cao hoặc bất kỳ triệu chứng nào khác của COVID-19 và muốn đi xét nghiệm, CDC khuyên bạn nên gọi cho sở y tế địa phương của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế. Hầu hết những người bị COVID-19 đều bị bệnh nhẹ và có thể tự phục hồi tại nhà, CDC lưu ý. 5. Càng già thì nhiệt độ cơ thể càng giảm. Nếu có vẻ như cơ thể luôn cảm giác lạnh, ngay cả trong những ngày mùa hè, thì đó có thể là tuổi của bạn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi chúng ta già đi, nhiệt độ cơ thể trung bình của chúng ta giảm đi một chút, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí điều dưỡng lâm sàng đã đo nhiệt độ cơ thể của 133 cư dân. Viện dưỡng lão cho thấy nhiệt độ cơ thể thấp hơn mức trung bình ở những người từ 65 đến 74 tuổi, thậm chí thấp hơn ở những người từ 75 đến 84, và thấp nhất trong số những người trên 85 tuổi. Một số người trong số họ có thân nhiệt thấp là 34.2 độ C trong những trường hợp bình thường. Điều quan trọng cần biết là vì người cao niên thực sự có thể bị sốt ở nhiệt độ thấp hơn so với người trẻ tuổi 6. Đàn ông và phụ nữ có thân nhiệt khác nhau. Thực sự có thể có điều gì đó đối với câu nói bàn tay lạnh, trái tim ấm áp. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet, các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah ở thành phố Salt Lake đã phát hiện ra rằng nhiệt độ cơ thể trung bình của phụ nữ cao hơn 0,2 độ so với nam giới, tức là 36,5 độ C so với 36,3 độ C, nhưng bàn tay của phụ nữ lạnh hơn so với nam giới, tức là 30.6 độ C so với 32.2 độ C của nam giới. 7. Nói dối có thể khiến nhiệt độ của bạn thay đổi. Sơ mũi sẽ không làm cho mũi của bạn ta ra, nhưng nó sẽ khiến nó trở nên lạnh hơn. Bất chấp sự khác biệt này với câu chuyện trẻ em cũ, các nhà nghiên cứu tại Đại học Grenada ở Tây Ban Nha đã đặt tên cho phát hiện của họ là hiệu ứng Pinocchio. Trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 năm 2018 trên tạp chí Tâm lý điều tra và hồ sơ phạm nhân, họ đã sử dụng hình ảnh nhiệt để chứng minh rằng sự lo lắng do nói dối gây ra khiến nhiệt độ của mũi giảm xuống và các vùng xung quanh trán tăng lên. 8. ớt đỏ có thể gây ra nhiệt độ cơ thể cao hơn. ớt có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn và sự trao đổi chất của bạn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Physiology và Behavior đã cho những người tham gia thêm khoảng 1 gram ớt đỏ vào thức ăn của họ. Nhiệt độ cơ thể cốt lõi của họ tăng lên, nhưng nhiệt độ da của họ thấp hơn. Các tác giả nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng sự gia tăng sản sinh nhiệt này cùng với giảm cảm giác thèm ăn chứng tỏ lợi ích tiềm năng của việc tiêu thụ ớt đỏ đối với những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng của mình, đặc biệt là đối với những người không thường ăn thức ăn cay. 9. Trái tim lạnh có thể bảo vệ bộ não của bạn. Hạ thân nhiệt trị liệu là một loại điều trị đôi khi được sử dụng cho những người bị ngừng tim, tức là khi tim đột ngột ngừng đập. Theo Johns Hopkins Medicine, sau khi tim bắt đầu đập trở lại, hạ nhiệt độ cơ thể ngay sau khi ngừng tim có thể làm giảm tổn thương não và tăng cơ hội phục hồi của bệnh nhân. 10. Nhiệt độ cơ thể có thể giúp xác định thời gian tử vong. Sau khi con người chết đi, chúng không còn sinh nhiệt nữa và cơ thể từ từ nguội đi. Quá trình này được gọi là angua mortis, tiếng Latin, có nghĩa là cái chết lạnh giá. Angua mortis đã được sử dụng như một công cụ trong điều tra pháp y để ước tính thời gian một người đã chết sau khi thi thể của họ được phát hiện nhưng các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể, vì vậy nó không phải là một kỹ thuật hoàn toàn đáng tin cậy hoặc chính xác để ước tính thời gian một người đã chết.